chung là là cháu bị cháy um, nửa thân người ừ, cháy hết một bề nó là một nửa thân người hiện tại bây giờ là, là không ấy được rồi có thịt non của nó này ừ, vâng. này lúc đấy là chắc là bác là đi um, việc xong là không không không để ý đúng không cũng không không để có ai ở nhà à. chỉ có ờ, uh, con một chị nữa ở nhà ừ. à. cái này váy của mình mặc như này đúng không đúng Ừ. Năm nay là cháu bao nhiêu tuổi rồi? 14 À 14 Ồ. Có người yêu chưa? <laughs> chưa? À? Ai cho con kẹo? Ngủ ngon nhở? Ngủ nhiều nhở? Ôi rồi ơi, năm cái, năm cái kẹo mút nhở? Ngon không? Có ngon không? Ngon nhở? <laughs> dễ thương vị và tất cả các bạn Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh youtube Sa Trường Giang của mình Hiện tại thì uh, Giang với anh uh, Dương Tú Phong là anh trai của mình Chào các bạn Ở đây là bản gì nhở chú nhở? Ở đây là bản gì? Đây là bản Mảnh Lăng Mảnh đúng không? Xa ừ. nhất của xã Sùng Đô đúng không? Ừ à, Hiện tại thì Giang với uh, anh uh, Dương Tú Phong là đang có mặt tại uh, làng uh, Mảnh thuộc xã Sùng Đô huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái là xa nhất nếu mà tính từ đường quốc lộ 32 vào đây là rơi về khoảng 30 cây hầu như là anh em mình phải đi là đường đá và đường đất nếu mà trời mưa ấy thì đi rất là khó còn trời nắng thì còn ờ, dễ một chút thì ra à, cũng ờ, xin giới thiệu với quý vị cũng như tất cả các bạn là anh Dương Chu Phong là anh trai của mình và hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Yên Bái và anh ấy ờ, cũng đi làm thiện nguyện khá là lâu và từ năm 2015 anh nhỉ? Mình 2015 nhóm mình là nhóm thiện nguyện bản em hiện nay là mình làm kênh ờ, youtube là sau ra trường giang trường giang đang thành rất thành công trong lĩnh vực ờ, thiện nguyện giúp bà, bà con uh, ờ, trên các mà từ trong trong tỉnh và ngoài tỉnh và kết nối các mạnh thường quân trong và ngoài nước giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh kém may mắn từ đi chữa bệnh rồi làm nhà làm đường làm làm cầu cống thì với cái tâm thiện nguyện của em thì là mình rất, rất ngưỡng mộ mình biết đến youtube rất là muộn tại vì mình hoạt động 2015 nhưng mà nó rất là muộn thế bây giờ biết qua em trao đổi kinh nghiệm là mình có làm lại kênh youtube gọi là bản em tây bắc à, thì mình sinh sau để muộn về cái sau youtube thì cũng kính mong à, tất cả mọi anh chị em trong cộng đồng youtube và bạn à, em trường giang là giúp đỡ à, nhóm dựng biển bạn em với mục đích để lưu giữ tất cả các, các chuyến đi để làm à, kỷ niệm và nếu có may mắn được à, mở kênh kiếm ừ, để có kiếm tiền thì để chúng ta mà mở, mở rộng quỹ thiện nguyện bản em cảm ơn các bạn ok à, qua cái chia sẻ của anh à, Dương Tú Phong thì à, Giang cũng kinh mong quý vị và tất cả các bạn trên kênh của Sa Thường Giang hãy sang bên anh Dương Tú Phong để có một cái đăng ký một cái chia sẻ và để ủng hộ anh em uh, nhóm thiện nguyện uh, bản em của anh Dương Tú Phong nhé. hôm nay thì hai anh em lên đây thì Giang lên đây cùng anh Dương Tú Phong để đưa quý vị tất cả các bạn vào thăm cái bản là mảnh này mảnh này khá là xa và thứ nhất là thăm cái cháu là có hoàn cảnh cũng được vâng. à, nhóm tình nguyện bản em này giúp đỡ là cháu bị bỏng xin mời quý vị tất cả các bạn cùng à, hai em mình vào trong này nhé áo này lò lốt phó Ồ, cháy hết toàn bộ luôn nói chung là là cháu bị cháy nửa thân người ừ, cháy hết một bề nó là một nửa thân người hiện tại bây giờ là, là không ấy được rồi có thịt non của nó này vâng. Này, lúc đấy là chắc là bác là đi um, việc xong là không không không để ý đúng không? Cũng không không để có cho... ai ở nhà. À. Chỉ có ờ, uh, con một chị nữa ở nhà. Ừ. Thế rất thương. Này cách đây được được mấy tháng rồi. Thì, thì ờ, tháng mấy nhỉ? Mình cũng không nhớ nhớ cũng không nhớ cái tháng ấy nó mà à. xong đây là đứa bé này là bị ngã ở bếp xong là ừ. À, không ai biết xong ở nhà tự chữa đắp thuốc nam nó nó thối thịt à ừ. xong hoại tử rồi xong là, là đồng chí lứ phó chủ tịch ủy ban ừ. là ờ, mới biết là nhóm thượng nguyện bạn em thì à, máy bảo bố bé là, là cho một cái cáng buộc võng vào à, đưa ra ủy ban xã và đưa ừ. xuống dưới à, viện nghĩa lộ thì à. trực tiếp là dương tú phong là à, đưa bé đi cấp cứu à, sau đó được kết hợp với nhóm bạn là điệp đinh là dưới à, văn chấn nữa là đưa cháu xuống hà nội ừ. sau một thời gian này, à, chữa trị được như này ừ. Đấy, đã là lành này trước cháu là chỗ này toàn bộ là lượt ra hết hoại tử hết đấy sau ừ. cháu nằm viện này được một thời gian khá dài dưới viện bỏng trung ương đấy à sau đó nhà nhóm đã ừ. um, tạo điều kiện cho cháu làm một cái ngôi nhà 80 triệu và mua con trâu hai con trâu tầm ừ. 40 triệu còn à, một ít tiền nữa để hôm nào tái khám lại cháu ừ. cái này nó nó bị thối không anh liệu nó có thối không? trước thối trước kia trước kia nó nó hỏi còn ra mình là nó còn đớt tí cho mủ này anh. cái này là phải để là để cho đi khám lại đang dịch ừ. bệnh dạ. covid nên là khó đi nên nào để cho bảo ra đồng chí lứa cho chậm lấy chậm xá ừ. lấy thuốc đừng bôi vào thì hôm nay Giang lên đây thì à, cùng với anh Phong anh Dương Tư Phong là anh trai của mình ấy thì à, anh ấy cũng làm thiện nguyện khá là lâu rồi từ năm 2015 cơ nọ tay anh ấy có cái cái thiện nguyện là à, thiện nguyện bản em ấy nhưng mà anh ấy không làm YouTube thì thời gian này anh thì mới bắt đầu là làm lập một cái kênh để truyền tải cái nội dung đến quý vị cũng như là tất cả các bạn ấy thì anh có kênh là ừ, bản em vlog đấy các bác nhé nếu mà quý vị nào các bạn nào mà có xem muốn tìm hiểu biết thêm về anh à, Dương Tu Phong thì mình có thể sang kênh anh đó để xem ủng hộ đăng ký nhóm anh Dương Tu Phong thực chất thì à, anh Dương Tu Phong là làm là không phải là kêu gọi trên kênh YouTube mà anh ấy làm từ rất là lâu rồi em làm là kêu gọi các mạnh thường quân đa số là trong nước anh nhỉ ừ, trong nước và à. Ờ. có một số các chị em Việt kiều ừ. đấy à, ở Việt Nam là đã biết đấy, sau khi sang đi làm ăn bên kia thì cũng trợ giúp ừ. thì nay anh em lên đây thì ngày trước là gia đình cháu là cũng cũng căn nhà như này đúng không căn nhà ừ, cũng như này không? à, căn nhà nó sắp sập như này, này. À, nhóm thấy um, cháu nó đáng thương quá thì nhóm đã um, tạo điều kiện cho là sau khi chữa trước tiên là phải ừ. chữa bệnh là khi đã lành lành bệnh bỏng ờ, các vết thương nó không hoại tử nữa thì ừ. nó làm nhà và à, mua cho Han châu hiện nay châu đang đi chăn dưới kia à, đang đi chăn nên là à. bây giờ chăn con người rất phải rất là, rất là tuyệt vời khi bản thân Giang được uh, nói chung là mình là đi sau đó sau anh Phong nhưng mà mình lại làm YouTube trước anh ấy đa số là mình mình muốn học hỏi cái kinh nghiệm của anh với lại tất cả mọi người nên vào đây thực tế thì mình mới biết được cháu một hoàn cảnh bị bỏng trước như anh nói là hiện tại cái căn nhà em cũng làm ở phía dưới này đúng không anh nhỉ? Ừ, Tí là mấy anh em mình sẽ xuống đó để thăm gia đình, ừ. thăm gia đình cháu. Và cháu tên gì? Lù. Bây giờ là Lù. Lù. Lù. À Lù à? Dạ, à Lù. Lù. Ừ, cháu Lù. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ừ, cháu được từ 5 năm rồi. 10 năm được quá. À. À. Năm nọ đợt trước là hai là 9 tuổi mà năm nay là sang là 10 tuổi. Ừ. ừ. Cháu được 10 tuổi. À lú nhưng mà cháu còn đi học không bác à không đi à thì lúc đầu tiên nó nó được con đi học nó mà đi học ở trong ờ, à, bang này ấy, nó mà trong nó cũng bị bị như thế này thì không dám cho nó đi vâng, vâng. không ai đưa đón được không có ai chôn nó mà à cha cháu nó vâng, mà vâng. cháu nó không biết tiếng kinh không chắc không ừ, nó dính vào cái vị này các bạn nhìn thấy rất là khó mà cảm thấy đây, đây là người ta phẫu thuật rồi bây giờ phẫu thuật rồi đấy phải phẫu thuật chuẩn mỹ wow. Dạ. chỉnh hình nữa người ta kéo ra ừ. tại vì cái phẫu thuật sau cái, cái bỏng này phẫu thuật thẩm mỹ là nó đắt tiền hơn là tiền đấy nó, ừ. cái đây là thẩm mỹ còn kia là chữa bỏng nó khác ừ. cái này là ngoài bảo hiểm là ừ. tới là nhóm sẽ có thể là những cái phần này khôi phục cho cháu nhưng cái phần kia ừ. thì có khả năng là khó rất là nhiều tiền hay là cái cái, cái này nó, nó không cầm được nữa may may còn gặp ừ, anh Dương Tu Phong với lại Phải nhóm của anh đấy là, là cái, cái vết thương này là những tưởng tượng lúc với vết thương này nó đa cháu là nó ừ, nó vâng. ruồi bâu mũi đậu đấy. thôi hết rồi. May còn giữ lại là cái tính mạng và cái, cái sự may mắn của cháu rất là nhiều và sự hỗ trợ của, của anh Dương nhóm của anh Dương mà nó là à, rất là cảm động. thân Giang này thì hai anh em vào đây thì chút nữa anh em xuống xuống để xem thăm nhà cháu trên này nhà mình à, ấy là gạt hết chưa lúa vâng hết rồi à hết rồi hôm à. nay không làm nữa hôm nay chỉ làm có tí ruộng à. hết rồi vâng bây giờ bắt đầu làm ruộng hay à. ở trong xã mình này xa này giáp giáp với cái huyện nào ở đây không chắc là bên cái bên kia là còn trong bản này còn vào còn còn đi bản nào nữa hay là bên này là lò hổ xã là Hồ bên này, là xã Phong Du là ở dưới này. Bên Văn Yên. À. Xã Phong Du là ở dưới này. À. Xã Đầu à, Phong Du Văn Yên bên này. Mà đi cho sang vâng. Văn Yên thì gần hơn là đi ừ. xuống huyện. Ừ. ừ. Đấy, bây giờ đi xuống à, xuống dưới xuống ra xã ừ. thì xa hơn đúng không? Ừ. Đi từ đây ra xã phải mất gần 3 tiếng. Mới 3 tiếng đi. Ừ. Đây là cái hình ảnh ờ, mình gọi là ngày trước căn nhà của cháu lũ là như này. Đây là ba bác là bố cháu anh nhỉ? Ừ. ừ mấy người con năm người năm người à bác vâng, là năm người đây là thứ mấy đây là thứ út à út căn nhà này đã làm được bao lâu rồi anh cái này về làm này ừ, chắc là căn nhà này nó làm trước chưa hơn một tháng chú nhỉ cái này hả? vâng ờ, hơn một tháng nếu tính thời gian sẻ gỗ lâu hơn các bạn tại vì trên này các bạn nhìn thấy rừng núi rất là đường đi rất là hiểm trở để mang được vỗ gỗ về làm như này thì đây là một quả công sức của à, ủy ban nhân dân xã là các à, à, à, ừ. hơn 2 tháng là tất ừ. cả dân bản này rồi là thợ thì có thể là dân quân ừ. rồi là các bà con à, giúp làm nhà đây ngôi nhà gọi là có sự chung tay tình nghĩa của à, vâng. nhân dân chứ không phải là riêng thì nhóm vâng. hội nguyện bản em và các mạnh thường quân cả đây là sự chung tay của rất nhiều người vâng hôm nay có rất vinh dự để có bạn Sai Trường Giang đến à, thăm và nghiệm thu nhà à, bàn giao hai con trâu thì à, trâu này tí nữa sẽ dắt về hôm nay chú có thể dẫn à, bọn cháu vào trong để xem à, ngôi nhà à, đã đã hoàn thành không? Ừ. Đấy. Từ trước là nhà nhà từ trước là bây giờ còn có hai cây này. À cái đây là cái khung nhà trước ừ. của, bây của giờ bác. Còn đúng có hai cây này hai cây đúng không? Đó. Dạ. Ừ. Nó to rộng tuyệt vời đấy bác vâng bác cũng hút thuốc lào à? Ừ <laughs> thì ờ, mấy ờ, như là mọi người biết là, là cháu bị bỏng nó rất là rộng căn nhà này thì được anh Phong chia sẻ cũng rất là nhiều cái um, sự chung tay góp sức của ủy ban xã này rồi là đồng bào nhân dân ở quanh đây ấy làng mảnh đỡ để giúp đỡ và cuộc đời gia đình bác đã cũng thay đổi rất là nhiều gỗ này hầu như là toàn gỗ tốt đấy, bền rất là bền luôn thế bác gái đâu hả bác bác gái anh vâng vợ mình đi uh, đi xuống ruộng ấy rồi à đi xuống ruộng làm ruộng nương đúng không ừ. vâng vâng đây là Giang vào trong nhà bác để chia sẻ với mọi người căn nhà của bác đây là cái bàn thờ của người đồng bào Hơ Mông đây là truyền thống luôn đấy à, thờ bằng cái lông gà có nhà thì hai có nhà thì ba nó tùy ở trên Hà Giang thì có nhà thì ba học vì những nhà thầy cúng thì có thể là cái bàn thờ nó rất là to và nó khác với những người bình thường nó chỉ đơn giản như này thôi các bạn còn người đồng bào kinh mình thì à, nơi khác ấy đồng bào dân tộc khác có thể thờ một cái ảnh như thế này thế kia đều là cái tín ngưỡng tâm linh của bản thân mỗi à, gia đình ở à, mỗi một đồng bào dân tộc khác nhau nhà này giờ khoảng bao nhiêu mét vuông đấy? anh này tính gian ra tính vâng. một hai ba bốn năm sáu gian sáu gian, đấy là hai trái đấy còn bên này ban gian hai trái bên này là còn chỗ để củi để ấy nữa này ừ. rất là rộng luôn nhà này phải rơi vào khoảng tầm uh, à, mỗi gian 3 mét tạm gần 200 200 mét vuông ấy phải nói là rất là rộng làm một căn nhà này rất tuyệt vời phía bên này là và các anh Dung Tu Phong anh thiết kế một cái nhà bếp nó riêng ấy thì nó rất là sạch sẽ nhất là khói bụi nó không vào nhà chính này hai là cái nguồn bệnh nó không tác động nhiều đến cơ thể của con người ấy. mình ăn uống mình hít bụi này, nó rất là không tốt cho cái sức khỏe con người này mà anh cũng thiết kế nó là mang lại sự thay đổi tư duy cho đồng bào trên này đây có một cánh cửa đấy vài ngày nữa thôi là anh sẽ hoàn thành xong đấy căn nhà này buồng rộng như nhà bác là được mấy anh chị em nhỉ nhà mình ấy bác nhà mình à? vâng bác để được mấy là... cháu chứ có để mấy em vợ mình với là có một đứa cụ do rồi. à không nhà bác để được mấy mấy người con đấy à cái này á tức là năm con trai một con gái rồi. À, dạ. ừ. Năm trai một gái. Ừ. Vâng. Xin chào tất cả các bạn đến với ờ, kênh Bản Em Tây Bắc. Ờ, hôm nay nhóm thượng nguyện Bản Em cùng bạn Sa Trường Giang cùng ờ, đồng chí Giàng Nga Chu và đại diện cho Ủy ban nhân xã Sùng Đô. Hôm nay nhóm sau một thời gian làm nhà hơn 2 tháng, nhóm đã hoàn thành xong ngôi nhà và nhóm mua hai con gia súc, hai con hai con trâu. Thì hôm nay cùng các bạn trong nhóm và Ờ, đại diện ủy ban nhân xã sẽ vào đến trao quà cho gia đình và nghiệm thu ngôi nhà. Mời các bạn vào xem. Con này là khoảng bao nhiêu đẹp như đẹp chứ? khá là tối hiện tại là 5 giờ hơn 6 giờ rồi thì uh, châu nhà em lủ mới uh, về nhà à, cháu lủ hơn ờ, uh, 6 giờ tối rồi thì uh, mẹ uh, cháu lủ mới đi uh, chăn trâu về này thì uh, vào thì anh uh, Dương Tú Phong sẽ bàn giao lại cho gia đình cả nhà cũng như là châu là hai con trâu cái nhá à, nhóm thiện nguyện hôm nay bản em à, sau khi chữa bệnh cho à, cháu lù còn dư là 150 triệu em bản tạm bàn giao chú cầm cho cháu đấy ừ. à, 150 triệu cho nó vâng, vâng. ngôi nhà các bạn bạn đang nhìn thấy vâng. ngôi nhà này đã làm kết hợp với chính quyền địa phương xã mà ủng hộ tiền công và tiền vận chuyển vật liệu thì ngôi nhà làm hoàn cải thiện là 80 triệu đồng còn hai con trâu này Ờ, đồng chí Chu là bao nhiêu tiền nhỉ hai con trâu đấy là một con là 24 triệu một con là 16 triệu là bằng còn 40 triệu 40 triệu ờ, còn à, một ít tiền nữa khoảng 20 triệu để cho à, cho bé lù à, tới là đi khám lại và có những cái vết thương còn chưa hoàn chỉnh sẽ ừ, cho cháu được khỏe mạnh hơn hôm nay là đại đại diện ủy, ủy ban nhân dân xã đồng chí Chu có phát biểu gì không à, ờ, có thay mặt cho ủy ban nhân xã à, là tôi xin thay mặt cho ủy ban tôi rất ờ, được cảm ơn các đoàn từ thiện trên là của anh Dương Tư Phong rất ủng hộ chữa bệnh cho cháu xong là còn làm nhà cho cháu nữa và mua thêm hai con trâu cho cháu để cháu chăm để nâng lên cuộc đời của cháu và gia đình thì tôi cũng rất cảm ơn và chúng của anh Vũ Công và các những cái đảng anh em bảo hộ đoàn khác tôi xin ờ, rất cảm ơn nhà hội hôm nay bàn giao cho gia đình hai con trâu này à, chú cảm thấy thế nào hay cả ngôi nhà này nữa <coughs> lên tôi tôi à, tôi sẽ khả hát tất cả cho cô cô thiết à 我来摘，这是包哈哈，这是啊，都我叫做呃，古铁啊，不那个啊不。 tu ban cho là tụi nhiều một cô lùi nhớ tụi nhiều tu thật thật thế ở ta cũng được thế ha có chỉ mỗi nhà chờ lùi ba lò ít lũ ủa là ít lũ chỉ tụi này ha có chỉ mỗi giờ nhà chờ vô lò yên cả nhiều tụi này chờ dù à ha à ờ, ờ, tu là sự ủa bớt chờ một là một rồi đấy ha đây là báo cáo gia đình đây là các anh chị trên đây là gia đình gọi là nói tiếng phổ thông thì cũng chưa được thông thạo cho nên là bố rất là cảm ơn các đoàn mà từ thiện của anh Dương Tuấn Phong mà những các đoàn khác nữa và rất cảm ơn thứ nhất chữa được bệnh cho cháu thứ hai còn mua được gia súc cho cháu nữa còn dư tiền à, và và làm được nhà cho cháu mà còn dư tiền để đi à, khám chữa lại bệnh lần thứ hai cho cháu thì gia đình xin rất cảm ơn à, Dương Tuấn Phong trên nhóm thiện nguyện bản em xin à, cảm ơn các đầu nối thiện nguyện như bạn Điệp Đinh và nhóm ờ, thiện ờ, ờ, nguyện đã ủng hộ cho gia đình à, có ngày hôm nay có ngôi nhà khang trang và con gia súc một lần nữa xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân tất cả các tấm lòng nhân ái các các các bạn thiện nguyện trong mọi miền đã tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình và nhóm bạn em hoàn thiện được ngôi nhà và tạo điều kiện cho cháu mạnh khỏe. Hiện nay là cháu lù tuy vết thương là, là nó nhìn mỹ quan không được đẹp nhưng nó do là phải nếu mà phải phẫu thuật nhiều lần nữa thì mới mới khỏi được tại vì đây là phẫu thuật thẩm mỹ còn về mặt sức khỏe của cháu là à, hoàn toàn cũng đã mạnh khỏe rồi ừ. à, xin cảm ơn mọi người mọi người cùng vào xem à, ngôi nhà à, của cháu ông bà rất bà rất trâu đi à, à. à. cái mua thật ra chỉ thiệt ha cho hú sa ha mình sẽ có thể mình đi bán lấy luôn chị ha đi bán lấy ờ, gần như cho cái thùng nhỏ trẻ tiêu mình rất được chào nhá mà anh rất được tiếp mặt làm mà rồi đây là mẹ rất cảm ơn mẹ là rất uh, ờ, cảm ơn các đoàn từ thiện và của anh Trương Phong mẹ rất cảm ơn nhưng mẹ không có tiếng phổ thông mẹ xin lĩnh hội còn được chữa bệnh cho cháu đỡ mà còn mua được trâu cho cháu và làm được nhà cho gia đình nữa thì mẹ xin rất cảm ơn của anh em trong từ thiện các đoàn từ thiện đã ủng hộ cho các cháu này bây giờ bảo bà dắt đi các chém à nó dắt vào chuồng đi người dắt vào chuồng đi tối rồi phải bác dắt vào chuồng đi thì uh, anh Dương Thu Phong thì uh, nhóm thương nghiệm bản em ấy cũng đã phát biểu và thay mặt các nhà hảo tâm uh, cảm ơn uh, tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ gia đình nhà dạ, bác để uh, cháu uh, lù dạ, đang uh, chữa lành căn bệnh uh, bị uh, bỏng ấy toàn thân ấy rất là may nay thì Giang vào đây thì cũng muốn uh, chia sẻ với uh, quý vị và tất cả các bạn là biết về cái cuộc sống của người đồng bào Hâm Mông ở trên này này uh, diễn ra như thế nào văn hóa phong tục tập quán rồi những hoàn cảnh khó khăn để gửi tới quý vị cũng như là tất cả các bạn để theo dõi nó rõ hơn và chi tiết hơn đấy Hôm nay à, lù của nhóm thiện bản em đã khỏe mạnh rồi các bạn nhá Đấy, lù đang đi tìm đá ném thi với mình này Mình ném thua <laughs> ừ. Thua lù rồi <laughs>